từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau hơi hư hao nhưng thật ấm áp em xuất hiện khiến những băng giá đôi anh bỗng dần tan đi cuộc đời anh đặt tên và muộn phiền nên làm sao xa mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em ta phải xa em kể nước mắt em rơi vì những nguyên do cả đôi không gian đối diện nước nhưng lại xa xôi nhìn thôi tim đã thấu từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau ngày ba bóng tối chẳng còn khác nhau chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh hạt mưa bóng hóa thành màu nỗi đau trời như muốn khóc ngày mình mất